sẽ giới thiệu cho mọi người dự án ba căn nhà tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ba căn nhà này có diện tích trên sổ đỏ là 35 m2, xây dựng là 4 tầng một tum, có 4 phòng ngủ, sân phơi, phòng khách và phòng bếp. Ngõ trên nhà rộng 2,7 m, cách đường lớn hai ô tô tránh nhau 15 m. Nhà đang trong ờ, thời gian hoàn thiện dự kiến là trong vòng khoảng 15 ngày nữa sẽ bàn giao nhà tôi hôm nay tôi xin mời tất cả mọi người vào trong cùng tham quan Đấy, phía trước là mặt tiền ngôi nhà ngôi nhà có mặt tiền là 3,6 mét từ đất tới là vuông vắn phía trước là tầng một sẽ có hai lớp cửa bên ngoài là lớp cửa sắt inox 304 bên trong lớp cửa gỗ có ô kính lịch sáng tầng 1 thì sẽ có là phần để xe và nhà bếp tiếp theo là tầng lực và phòng khách mọi người cũng thấy đấy phần trên sẽ là tầng lửng làm công khách phần này sẽ là để xe rất hợp lý bên trong sẽ là bếp nhà vệ sinh bếp sau sẽ có khe khóa nhà vệ sinh tận dụng um, cầu thang tầng 1 trên sẽ là phòng khách là hàng hóa để làm chất thạch cao sau cửa sổ sáng trước sẽ còn ngủ xem tập 3 của mình chưa thật sạch đây rất là rộng và thoáng chúng tôi đã hoàn thiện cơ bản 90% 10 đến 12 mét vuông một người tiếp theo này là vệ sinh tiếp theo tầng 4 trên tầng 4 ấy, có phía sau phía sau này sẽ là phòng thờ trước là sân phơi thì giữa nhà sẽ có một cái ờ, ô thoáng ở chỗ này sẽ là để máy giặt ngoài chuồng cọp sân phơi các căn nhà ở đây chúng tôi đã khi bàn giao cho khách hàng sẽ hoàn thiện 100% dọn dẹp sạch sẽ sổ đỏ chính chủ đã tách sổ đường điện nước riêng giá bán căn nhà là 1 tỷ 550 triệu bao gồm thuế phí có thương lượng cho khách hàng viện phí video này kết thúc cảm ơn tất cả mọi người theo dõi